cũng giống như Phật Thích Ca Mâu Ni của phương Đông Chúa Jesus được xem là một trong những bậc giác giả vĩ đại của nhân loại. Cho đến nay, những bí ẩn xoay quanh cuộc đời và khổ nạn của Chúa vẫn làm đau đầu các nhà khoa học nhưng đây cũng là những minh chứng rõ ràng nhất để các tín đồ tôn thờ đức tin của họ. Trong đó phải kể đến những di vật và thánh tích của niên đại hàng ngàn năm, nhưng kỳ lạ là với công nghệ hiện đại nhất của thế kỷ 21, các nhà khoa học vẫn không thể phục dựng hoặc tái hiện lại như tấm vải liệm Turin, chén thánh, thánh giá. Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu năm bí ẩn lớn nhất về cuộc đời và những thánh tích mà Chúa Giêsu đã để lại cho hậu thế. 1. Con đường truyền đạo của Chúa Hơn 2.000 năm trước, xứ đi của người Do Thái nằm dưới sự cai trị của một vị tiểu vương tên là Herod y dưới quyền hoàng đế La Mã, nghĩa là người Do Thái lúc này thuộc sự cai trị của chính quyền La Mã. Người Do Thái trong muôn vàng đau khổ khi bị ngoại bang áp bức, vẫn một lòng ngóng trông đứng cứu độ sẽ đến giải thoát cho mình. Theo các dự ngôn xa xưa, từ trong lòng dân tộc ấy lại sinh xuất một vị cứu tinh và Ngài sẽ là vị vua chân chính, là đứng cứu thế của người Do Thái. Khi Chúa Giêsu ra đời ở Bethlehem thì ở phương Đông, có ba nhà thông thái xem chim tinh đã nhìn thấy một ngôi sao mới rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, vạch một đường sáng hướng tới vương quốc Giu-đi. Họ vui mừng khi tìm đến nơi và đã quỳ lạy Đức Chúa Hai đồng. Họ mở rương hòm để biếu Chúa Giêsu các tặng phẩm quý giá tương xứng với một đế vương, như là vàng tiêu biểu cho sự giàu sang trần thế, nhũ hương và một dược tiêu biểu cho lễ vật hiến dân Thiên Chúa trên trời. Lời tiên tri về sự ra đời của đứa trẻ đặc biệt ấy đã làm kinh động đến vua Herod Đại Đế, dẫn đến cuộc truy lùng những bé trai vô tội ở Bethlehem và đó là khởi đầu cho cuộc đời truyền đạo của Chúa Jesus Christ. Theo sách Phúc âm Luca, Chúa Jesus bắt đầu con đường truyền đạo khi Ngài khoảng 30 tuổi. Ngài đã đi khắp nơi để thuyết giảng tin lành, khuyên bảo con người tránh xa tội lỗi, sống một cách khoan dung, độ lượng, biết trao đi thứ yêu thương vô điều kiện và hãy kiên định đức tin vào Thiên Chúa. Lời giảng của Ngài đã thức tỉnh biết bao người dân Do Thái, họ tụ họp thành đám đông và tìm đến bất cứ nơi nào Ngài giảng đạo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 Các sách phúc âm kể rằng, khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, các tên lính La Mã hí hửng chia nhau chiếc áo sống của Ngài. Những kẻ đi ngang qua đó nhạo báng Ngài, các thầy tế lễ và cả các văn sĩ cũng xúm lại chế giễu Ngài. Thậm chí, có kẻ nhẫn tâm hơn còn cho Ngài uống giấm khi thấy Ngài kêu khát. Và khi thấy Chúa Giêsu đã chết, một tên lính La Mã còn dùng giáo đâm vào bên sườn Ngài để kiểm tra, tức thì máu tuôn xối xả.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 thì họ không còn tin nữa. Dù Chúa Giêsu đã có nhiều lời tiên tri về việc Ngài sẽ bị hãm hại và sẽ phục sinh, nhưng nhiều tín đồ đã quên hoặc vốn dĩ không hề tin vào lời Chúa. Có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu đã nói, phước thay cho những ai không thấy mà vẫn tin. Và rồi để chứng minh thần tích là có thật, cho con người một cơ hội nữa để tin vào thần, Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng con người vốn đã tạo tội nghiệp sâu nặng, dám bất kính mà mạo phạm thần, nên dù thương xót, Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo về sự sụp đổ của thành Jerusalem, một tai họa lớn sẽ giáng xuống nơi này và sẽ có sự phẫn nộ trút xuống dân chúng. Họ sẽ bị gươm rơi xuống và bị bắt đi làm tù nhân cho các nước khác. Vào năm 70 sau công nguyên, quân đội La Mã bao vây Jerusalem, mặc dù người Do Thái kiên quyết phòng thủ, cuối cùng Jerusalem vẫn thất thủ Trận chiến này đã khiến một triệu người Do Thái tử thương, những người còn sống sót đã bị bắt làm nô lệ và bị phân tán đến các quốc gia khác nhau. Đồng thời, còn có một sự thật đáng ngạc nhiên khác. Trong số hơn một triệu nạn nhân này, không một ai là cơ đốc nhân. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì các tín đồ đã ghi nhớ lời tiên tri của Ngài. Khi các con trông thấy Jerusalem bị quân lính bao vây, thì sẽ biết rằng ngày hoang tàn của nó đã gần kề. Bấy giờ, những ai ở xứ Jude hãy chạy trốn lên núi, ai ở trong thành nên đi ra ngoài, ai ở nông thôn không nên vào thành, bởi vì đây là thời gian báo ứng. Khi những cơ đốc nhân nhìn thấy quân đội La Mã kéo đến, tất cả đều vâng theo lời dặn của Chúa Giêsu. Vì vậy, khi người dân thành Jerusalem chết vì đói khát, bệnh dịch và chiến tranh, thì chỉ những ai thực sự tin tưởng Chúa Giêsu đã được an toàn. 4. Thánh tích nhiệm màu người đời sau vẫn tự hỏi liệu chuyện Chúa chết trên thập tự giá là có thật hay không. Đáng kinh ngạc là có những bằng chứng được lưu lại thể hiện thánh tích này. Thánh giá thật, chắc hẳn có bạn sẽ thắc mắc rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh lên thánh giá, vậy cây thánh giá đó ở đâu? Theo ghi chép trong cuốn lịch sử giáo hội, Hoàng Thái hậu Helena, mẹ của vua Constantinus I, đã cho phá hủy đền thờ thần vệ nữ được xây dựng trên địa điểm Chúa Giêsu bị đóng đinh để xây dựng nhà thờ mộ Chúa. Trong quá trình này, người ta đã tìm thấy mộ Chúa Giêsu, ba chiếc thập tự giá và một mẫu vật được gọi là tiêu đề thập giá, Titulus Crucis, trên đó khắc chữ vua của người Do Thái. Để xác định đâu là thánh giá thật, giám mục Macarius đã đặt ba chiếc thập giá trước một phụ nữ bệnh nặng đang hấp hối. Bà này chạm tay vào một chiếc thập giá và được chữa lành bệnh. Đây được cho là phép lạ chứng minh đó là chiếc thập giá thật. Chiếc khăn của Veronica là một thánh tích nổi tiếng khác, trên đó in dấu gương mặt Chúa Giêsu trước khi bị hành hình. Câu chuyện được miêu tả trong đường thánh giá, kể về việc bà Veronica đã dùng chiếc khăn này để lau máu và mồ hôi của Chúa Giêsu. Theo sử gia Bobat, hình ảnh trên tấm vải không phải là được vẽ lên, bởi đây là một loại sợi hiếm gặp Pisus, không ai có thể vẽ lên nó. Bach khẳng định bản sao này chính là chiếc khăn của Veronica. Do đó, đây là khuôn mặt thật của Chúa Jesus. Tấm vải liệm Turin, báo cáo của nhóm nghiên cứu năm 1981 cho biết những hình ảnh trên tấm vải thực sự là của một người đàn ông bị đóng đinh và tra tấn. Các dấu vết trên tấm vải là vết máu, có chứa các thành phần của máu như hệ một lâu thành phần của hồng cầu và albumin, thành phần của huyết tương. Điều kỳ lạ là tấm vải này tái hiện đúng những gì Kinh Thánh ghi nhận, nó cũng không có tác động của con người, không thể tái hiện, không thể làm giả và đã trường tồn qua hàng ngàn năm. Giáo hoàng John Paul II e. e. miêu tả đó là một thánh tích đặc biệt. 5. Ngẫm lại con đường truyền pháp của các giác giả Câu chuyện về Chúa Giêsu đã viết nên tấn bi kịch của các bậc giác giả truyền pháp. Đáp lại ân điển ấy, người ta lại lấy tâm phàm để đo lường thánh nhân, Kẻ thờ ơ thì xem Ngài như một nhà cải cách xã hội. Kẻ lạnh lùng thì nhạo báng cho Ngài là đáng đời vì dám nhận mình là con Thiên Chúa. Còn những người yêu mến và từng theo chân Ngài thì chỉ dám đứng nhìn từ xa mà than khóc. Trong khi giới cầm quyền lại xem Ngài như một thế lực đe dọa vị trí của tôn giáo và chính trị đương thời. Chỉ những thánh đồ thực sự, bằng đôi tai của lý trí và đôi mắt của con tim mới có thể nhận ra đứng cứu thế trong dáng vẻ của một con người. Không chỉ riêng Chúa Giêsu mà trong lịch sử từ xưa đến nay, biết bao giác giả vì để cứu độ thế nhân đã phải gánh chịu muôn vàng khổ nạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bôn Ba suốt 49 năm truyền Pháp, đương thời bị bà La Môn giáo coi là kẻ dụ dỗ người ta vào con đường hủy diệt, lại thêm một Phật tử là Đề Bà Đạt Đa nhiều lần hãm hại. Lão tử thấy người đời hiểm ác, nên vội vàng viết cuốn đạo đức kinh rồi rời quan ải về phía Tây. Nhà hiền triết Socrates dành cả cuộc đời rao giảng về đức hạnh và lẽ phải, nhưng rồi cuối cùng bị phán quyết tử hình, uống độc dược mà chết. Bản thân Chúa Giêsu khi còn ở Jerusalem cũng phải thốt lên rằng Jerusalem, Jerusalem, ngươi đã làm đổ máu biết bao nhà tiên tri. Lịch sử cũng như bánh xe quay vòng. Hàng ngàn năm đã qua đi, tấn bi kịch ấy vẫn cứ xảy ra và lặp lại, có biết bao thánh nhân vì cứu độ con người mà bị chính con người bức hại. Kinh Thánh viết rằng, vào thời khắc tối hậu của nhân loại, sau khi người Israel phục quốc thì cứu thế chủ Messiah sẽ tới nhân gian. Còn Kinh Phật ở phương Đông nói rằng, khi hoa ưu đàm bà la khai nở cũng là lúc Phật Di Lặc hạ thế phổ độ chúng sinh. Thời hiện nay khi Israel đã phục quốc, hoa ưu đàm khai nở khắp nơi, trong cái hỗn loạn của thời mạt Pháp, vàng thâu lẫn lộn, thật giả bất phân, nếu có vị đại giác giả xuống thế gian, lấy thân người giảng đạo lý, liệu nhân loại sẽ nghe bằng lý trí, nhìn bằng con tim hay lại tiếp tục dẫm lên vết chân của quá khứ nữa đây? Con người sẽ vui mừng đón nhận giáo pháp của Ngài hay quay lưng phỉ bán coi đó là tà giáo và rồi bức hại các pháp đồ? Lời cuối tâm linh cuộc sống cầu chúc những điều bình an sẽ đến với tất cả mọi người và khi cơ duyên đến, hy vọng chúng ta sẽ nắm bắt lấy nó để có thể tìm về với bản nguyên của sinh mệnh